Nãy nói dạy võ phải không? Dạ Múa thử một một xíu coi coi Dạ em múa dạ, dạ, dạ. Thôi võ sư mà đừng có giỡn Dự dự được được tưởng đâu nổ Trời, Người ta nói bị dấp thôi chứ ta múa không có dấp à. Chị thấy em nói dấp vậy như em ca là không, không dấp Ca ca lâu rồi tại tôi không được dắt ai theo đi đâu cũng chỉ một mình không các chị kêu à héo xuân hạ thu đông chưa qua mùa nào cũng không ai tháo không phải tôi không cố gắng mà vấn đề trước giờ tôi gái toàn phèo cô em a em a bị khủng cô em b em chế tôi lùng cô em c em đòi xây khủng cô em d khiến tôi nghèo cũng cô em nào cũng thấy không thấy đâu tôi ngày đều bị hỏi cùng thế nên tôi ép ai không dám quen lung tung bao nhiêu bao nhiêu tình đến rồi tình vẫn thế thôi anh quen nga rồi cùng bước vòi thế nên tôi ế thế nên tôi trễ thế nên tôi bỏ bê thế nên vào các dịp lễ chỉ mình tôi lái xe trường đường vậy tôi không phải bắt tôi mà tôi cũng không quá xấu tôi không phải con nhà giàu nhưng mà tôi tôi biết sống phấn đấu vì một tôi yêu tôi luôn sẵn sàng là một cách tôi đủ họ kìa sao nhưng vấn đề ở đây là người yêu ơi em đang ở đâu yeah. em chào chị cát tường em chào anh quỳnh linh bên kia cánh màn ạ chào bạn dạ em tên là thanh vàng và em 27 tuổi hiện tại em đang là nhân viên lễ tân của một khách sạn ở quận 2 trời ơi vàng mặt đỏ lại vàng luôn chứ <laughs> mời bạn trai chào các bạn chào anh Quyền Linh chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên đó dạ, à, em xin tự hiệu em tên là Lê Văn Tình à, năm nay em 26 tuổi em là huấn luyện viên vô Việt Nam vàng tình tình vàng à, cũng hợp lý đó nha 27 tuổi bên kia 26 tuổi nhỏ hơn tuổi có vấn đề gì không à, dạ không có quan trọng gì đâu tôi hỏi bên này <laughs> dạ, dạ em nghĩ là chắc không sao em giới thiệu về à, bản thân mình một chút xíu vậy lý do sao ế em nghĩ là phần chính là do cái tính trẻ con của em á dạ ừ. lúc trước em cũng có quen một anh quen nhau khoảng 6 tháng thôi rồi anh đó cũng không chịu nổi cái tính mà trẻ con của em á cho nên anh đó cũng cài số dê luôn rồi chị ơi <laughs> vậy á dạ em nói là chừng nào em tìm được người nào mà kìm được cái tính trẻ con của em á lúc đó em mới lập gia đình thôi chịu được không dạ điều đó thì em chịu được tại vì em dạy dạ. trẻ con rất là nhiều dạy trẻ con từ mấy tuổi à, cũng cỡ 6 ờ, tuổi dạy bao nhiêu năm rồi em dạy cũng được ờ, ba bốn năm rồi bạn là quê ở đâu à, quê em ở nhà bè à? à, ở hồ chí minh quê xa quá hả bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ em ờ, cũng ờ, trải qua hai mối tình anh cái mối tình đầu của em ờ, là quen qua mạng bên trên facebook anh cũng được hai ba năm rồi nhưng mà khi mà gặp mặt nhau thì mình vỡ mộng ra em ấy xài camera 360 độ anh trời ơi, nhìn là vỡ mộng luôn anh lúc cô gái xuất hiện là hẹn ở đâu à, hẹn ở ngoài bến xe miền tây ủa sao hẹn xa vậy dạ tại mình hẹn xa được thì mình dắt nhà còn mà mình hẹn gần nhau à, à, à, mất là lỡ chuyện gì á không mà dễ thương đó rồi kể cái vụ này kế tiếp là vụ này hay nè à, cái vụ quen qua mạng 3 năm nè dạ, rồi à, mình gặp mặt nhau cũng uống phê ăn uống xong cũng đưa tiền cho anh về có đưa tiền nữa dạ tại vì em nói em tới đây em hết tiền anh ơi à, cổ lên à, cổ không có mang theo quần áo gì luôn ở, ờ, ở ờ, không đi vậy đó hả đúng rồi không đi vậy luôn dạ em thấy nghi lắm rồi dạ em nói thôi giờ anh còn 500 ngàn rồi thôi à, anh đưa em bốn trăm rưỡi còn năm chục anh đổ xăng đi về <laughs> hay cái này hay nè chị thích em rồi đó <laughs> thì không chị? bắt tay được em thích người bạn gái thì sao nói chung em cũng không cùi lắm à, thích người biết uh, quan tâm chia sẻ với người mình yêu á và biết uh, đối xử với người lớn tuổi biết nấu ăn lại càng tốt tại vì em cũng biết nấu ăn thôi em hỏi vô đó thôi em đòi hỏi nhiều quá mất công ế nữa chị <laughs> hồi nãy nói dạy võ phải không dạ múa thử một một xíu coi coi dạ em múa dạ, dạ, dạ. Thôi võ sư mà đừng có giỡn Dự dự được được tưởng đâu nổ Trời, Người ta nói bị dấp thôi chứ ta múa không có dấp à. <laughs> Chị thấy em nói dấp vậy như em ca là không dấp Ca ca đã lâu rồi tại tôi không được dắt tay tháo đi đâu cũng chỉ một mình không các chị kêu héo xuân hạ thu đông chưa qua mùa nào cũng không ai tháo không phải tôi không cố gắng mà vấn đề trước giờ tôi gái toàn phèo cô em a em a bị khùng cô em b em chê tôi lùng cô em xem đòi xây khủng cô em đêm khiến tôi nghèo cũng cô em nào cũng thấy không thấy đâu tôi ngày đều bị hỏi cùng thế nên tôi FA không dám quen lung tung bao nhiêu bao nhiêu tình đến rồi tình vẫn thế thôi anh ngoan nga rồi cùng bước vòi thế nên tôi ế thế nên tôi trẻ thế nên tôi bỏ bê thế nên vào các dịp lễ chỉ mình tôi lái xe trường đường vậy tôi không phải bắt tôi mà ngủ tôi cũng không quá xấu thì không phải con nhà giàu nhưng mà tôi biết sống phấn đấu vì một tôi yêu tôi luôn sẵn sàng là một cách tôi đủ họ kìa sao nhưng vấn đề ở đây là người yêu ơi em đang ở đâu yeah yeah yeah yeah, yeah. ủa ủa yeah, oh yeah, oh yeah. hay quá vậy ta yeah oh yeah oh yeah tôi chịu bạn rồi đó nha về đội của tôi nha chị được được được, được đó hỏi thử bạn gái thì cảm nhận vậy thế nào nghe, vậy nghe. em cũng đang tò mò về bạn bên đó rồi đó hấp dẫn lắm bạn bên đó có tài gì không thể hiện luôn đi để coi bạn bên trai cảm nhận thế nào có tài gì làm luôn dạ, em chào anh chào bạn <laughs> làm đi làm đi để lép vế không bên kia đó. đó thôi em hát đại câu rồi, nha rồi. đại đi dạ yêu nhau trao nhau từng nụ hôn nồng ấm hôm nay hôm nào còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ rồi như mây bay về tận cuối phương trời nào em em qua được chị ơi <laughs> rồi cũng được cặp này vô cũng xứng lắm nè <laughs> hợp dễ thương lắm dạ nhưng mà anh có bụng bia không em không thích bụng bia mà cỡ như anh quyền linh là em chơi ve yeah. trời đất ơi sao sáng ai cũng chơi bụng bia rồi à trời ve dạ. yeah. được bụng này là... võ sư võ sư mà làm gì có võ bụng sư hả chị ừ. chỉ có cái bụng to là không khoái thôi hả dạ không thêm nữa gì nữa dạ ừ, móng tay dài nè hút thuốc nè nhậu nè nhậu nhưng mà nhậu ít thôi tại vì nếu mà nhậu nhiều quá rủi em nhậu nữa thì chắc là banh nhà luôn á ủa vậy em nhậu lắm hả à dạ không em chỉ biết uống uống xả dao thôi chị máy lon nói chung là người ta tới đâu em tới đó <laughs> dạo này gặp toàn cao thủ không nhưng mà anh nói nhậu cũng được với điều kiện là anh phải tỉnh hơn em để anh đưa em về chứ không lẽ hai đứa ngủ bụi sao chị hàng kia ế không phải ế mà là kén anh quyền linh ơi kén quá bây giờ em thích mẫu à. người bạn trai mình là người sao cao hơn em chắc là khoảng một mét sáu anh trở lên dạ nặng khoảng 60 đến 70 kg thôi chị nói chung là cái gì cũng ok trừ cái bụng bia thôi đúng không Dạ bụng bê hút thuốc anh ơi Em có uống bia không? Dạ em chỉ uống xã giao anh Thí dụ chưa như, như, như, là, như là công việc của anh Là nó đòi hỏi mình phải vậy Có hút thuốc không? Dạ không bao giờ có tật xấu gì không dạ tật xấu thì nhiều lắm tính em cũng nhiều lúc cũng có khi nóng nhiều khi mình năng động quá giống như là là đứa nít vậy nhưng mà nhưng mà chắc mình không có vậy tại mình năng động thôi ừ. học võ mà nóng quá quýnh người ta làm sao vậy dạ, mới học à, em mới kiềm chế lại anh có bao giờ quýnh ai chưa dạ chưa bao giờ à, bị người ta quýnh xong chạy không ạ à? được được võ sư là phải vậy chứ không phải ta đánh mình đánh lại dạ thôi đợt xấu còn gì nữa à, như là em gì ta à, giờ hết thôi <laughs> thôi hôm nay à, em đi tới đây có ai đi ủng hộ em không dạ dạ em đi cùng với mẹ em đã dạ, chào bác bác thấy em... À, bạn bên đó là sao bác nghe giáo sư chúng ớn ớn chút biết nữa vậy quấn vợ dữ hung á dạ bác ơi con thấy tính, tính học giỏi nhưng mà con, con hèn khô à, dạ. à đến nỗi con kiếm con học còn còn dám giết mà bác <laughs> thêm hộp gõ vô là không bao giờ mà mình gây chuyện là mình đánh người với bác dễ thương lắm có duyên đó nha cũng dễ thương cũng không có gì rồi em có đi chung với ai không dạ có em đi chung với mẹ em ha à, chào cô dạ chào chị dạ chị thấy uh, cô bé này sao thấy uh, cũng được tùy hai đứa ví dụ nó hợp nhau thương nhau thì biết tiến tới dạ có chuẩn bị gì cho con chưa có có rồi đúng không dạ vậy là cũng ổn rồi ha ổn rồi thôi bây giờ cho đôi trẻ nói chuyện nhau đi chứ ờ, người thân thì cũng dễ không rồi mình kéo kéo màn lên đi bình tĩnh nha mình hít thở sâu sâu kỹ kỹ rồi nói chuyện nha không ai dành ba hai một bắt đầu nói chậm thôi dạ xin chào chào em dạ à, hồi bông nãy bông. <laughs> hả à, không chút lần à, tình cờ đó quên quên xin có đi thấy không quá người tặng qua đây dạ rồi em cảm ơn nhiều à, quan điểm của em về tình yêu là gì quan điểm em rất là đơn giản gói gọn trong câu là nếu là của mình thì sẽ là của mình không phải níu kéo gì hết trơn á à. <laughs> anh thì sao anh thì đó anh khi yêu á là anh yêu rất là chân thật rất là thật tình thể yêu á là cưới anh có gia trưởng không anh á anh là người ờ, con gái không anh không anh đã dặn từ từ rồi hả à. bình tĩnh rồi nó lộn à. đó anh là người ờ, con trưởng cho mình người con trai dạ gia đình mình đông không anh à, gia đình anh được ờ, ba anh em trai dạ bình thường anh có hay ừ, căng thẳng trước khi nói chuyện vậy không hay là à, chỉ à, khi lên sân khấu thôi chỉ trước trong ờ, sân khấu thôi chứ người nhà thì anh nói chuyện nó thoải mái hơn à dạ quen bao lâu cưới à em quen bao lâu cưới ừ, cái này nếu mà được thì em là người gả mà phải người cưới đâu sao anh à. hỏi em từ uh, uh, 6 tháng đến năm em uh, nghĩ sao ừ năm sau thì được rồi tại vì nó hợp với tuổi của em cưới nhau ai giữ tiền cho anh giữ nhưng mà em sẽ xài thoải mái được không à, được hết em tiền thì anh sẽ đưa em giữ thôi anh giữ tiền thì em không cần giữ tiền em chỉ cần xài tiền thôi được không anh à vậy được đưa anh giữ biết còn không ta <laughs> rồi thôi mình ờ, qua mình nhấn nút nha <laughs> nói một câu gì tình cảm đi nói gì với, với, với, ờ. với bác để xin dẫn đi chơi coi phim gì đi à, bác nếu bác cho phép con uh, dẫn bạn đi chơi á con hứa con sẽ mua kim cương để cưới nghe bác cảm ơn kim cương của bác đi <laughs> dạ bác ơi con cũng không có đòi hỏi gì kim cương đâu bác ơi con sẽ cố gắng nếu mà được con sẽ cố gắng rồi hết thời gian <clears throat> tay ra sau nha Suy nghĩ rồi quyết định bấm nút nha Một Hai Ba Hết thời gian Cô làm tôi hú hồn cô Tưởng đâu bữa nay hai mình thua trắng rồi chứ Sao, ờ, sao bấm chậm vậy, vậy? chậm 5 giây sẽ tốt hơn cho mình đó chị <laughs> Cũng hay Nắm tay nhau cái coi Em hơi căng thẳng xíu Không cái Nói thì chậm mà làm không có chậm Làm nhanh quá Không dễ thương